có cái niềm vui của đi chơi thế khi các bạn làm dạ, và phối hợp với các cô chú hết mình cứ có việc gì là làm thôi nhá cho nó khô buồn vậy bất trọng lợi nhân nghĩa chi sĩ bất động tình thanh tâm quả dục miễn trả của đó vậy chàng đã tin theo lời của thần và đã làm bánh trưng tượng trưng cho đất bánh dày tượng trưng cho trời cháu là cháu tên là Nguyễn Duy Đức là học sinh của trường Trung học cơ sở Dương Canh lam lai học lớp 6 cháu là một thành viên của lớp Minh Huệ Kít của Hải Phòng Đức ơi cháu hôm nay tham dự chương trình gì vậy? Dạ hôm nay cháu tham dự chương trình Tết của Minh Huệ ạ Chương trình này là như thế nào hả cháu? Chương trình này là do các cô tổ chức cho bọn cháu và bọn cháu sẽ được là nấu bánh trưng và là bán hàng ạ. Ngoài nấu bánh trưng tham gia các, các hoạt động chơi trò chơi thì còn có học pháp, luyện công và một số thứ nữa. À, hôm qua chú thấy ờ, các bạn làm bánh trưng hả? Vâng ạ. Cái, cái hoạt động đấy ờ, cháu thấy sao? là dạ, bánh trưng làm từ nhỏ đến giờ cháu chưa làm bánh trưng bao giờ từ cái hoạt động làm bánh trưng đấy cháu có thể biết làm bánh trưng cho gia đình không phải là có nhiều kinh nghiệm hơn ạ à con việc à các bạn có trông bánh trưng không cháu có ạ qua đêm thì bọn cháu thay ca nhau để trông bánh trưng ạ à, cháu cảm thấy cái việc trông bánh trưng nó có thú vị không rất là thú vị ạ à, đức nhận được gì sau quá trình học lớp minh huệ Dạ, cháu thấy mình trở nên tốt hơn, này, thường xuyên ờ, đối xử tốt với bạn bè, với mọi người xung quanh, nghe lời bố mẹ nhiều hơn và giúp bố mẹ làm việc nhà. À, cháu có thể giới thiệu một vài câu để các bạn để các bạn trẻ khác có thể tham dự lớp Minh Huệ không? Tôi thấy lớp Minh Huệ rất là bổ ích và thú vị. Tớ mong các bạn có thể tham gia lớp Minh Huệ giống tớ để có thể đề cao tâm tính và trở thành một người tốt như tớ. Con học lớp Minh Huệ lâu chưa? Dạ cũng khá lâu rồi Khá lâu hả? Ừ. Thế con cảm thấy rằng mình có thay đổi gì sau một quá trình học lớp minh huệ không? Dạ có ạ. Con có thể kể được không? Dạ ví dụ như là sau khi học lớp minh huệ xong thì em cảm thấy em học tốt hơn ạ và cảm thấy ờ, người khỏe khỏe khoắn hơn ạ. À, thế là ở đây là vừa được uh, kiến thức vừa được sức khỏe hả? Vâng ạ. À, chú thấy các bạn học lớp minh huệ rất là ngoan. Thế sao này các bạn này có thể ờ, ngoan như thế nhở? các cô sẽ giảng cho chúng ta biết về đời sống văn hóa của chúng ta làm cho các bạn có thể sống tốt hơn ạ. Con xin chào tất cả các bạn, con tên là Phạm Ngọc Mai, năm nay con 8 tuổi. Con học ở đâu? Con đang học trường tiểu học Vinh Niệm, quận Lê Trân, Hải Phòng. À. Hôm nay con tham dự chương trình gì? Hôm nay con tham dự Tết truyền thống ở lớp Minh Huệ. À, thế trong chương trình này con được tham gia những hoạt động gì? Con được à, chơi trò chơi và bán hàng và nổ máy chân và những trò chơi khác à, thế ngày hôm qua thì à, các bạn ở đây à, làm những gì nhỉ các bạn ở hôm qua các bạn ở đây nướng bánh trưng và uh, ngủ qua đêm và trong bánh trưng à. con mai đã từng được là làm bánh trưng bao giờ chưa con chưa bao giờ làm bánh trưng mà bây giờ con mới được ừ, nhìn thấy mọi người làm bánh trưng ở lớp minh huệ thì ờ, các con được học những gì các con ừ, ở lớp minh huệ con được học những những điều ích và luyện công học pháp sau cái chương trình này và những cái nội dung mà các cô giáo của lớp minh huệ tuyết mang lại ấy, con cảm thấy thế nào con cảm thấy rất vui và hào hứng muốn đi học ạ à, con đã con có cảm thấy rằng à, mình đã thay đổi gì sau một quá trình học lớp minh huệ không con thấy bản thân con tốt thêm và có những vấn đề xấu con đã được bỏ đi mình là tí mình hiện tại đang là nhân viên xuất nhập khẩu của công ty ờ, Cosmos Châu Giang vâng à, hôm nay chị Tú tham dự chương trình gì vậy à, hôm nay mình đưa hai đứa con mình đến để tham gia chương trình ờ, Tết cổ truyền, Tết truyền thống do ờ, các bạn ờ, là các học viên các luân Đại Pháp tại Hải Phòng tổ chức. Và mình thấy là cái chương trình này ờ, các bạn đã rất là nỗ lực để mà tổ chức ra chương trình này và muốn thực ra là mình cũng giống như các bậc phụ huynh khác là muốn đưa các con trở về những cái giá trị truyền thống nhưng mà thực ra trong xã hội bây giờ để mà có được cái cái môi trường đấy rất là khó và mình hôm nay mình cũng cảm ơn các cô các chú uh, trong đội đã dành rất nhiều, đã có rất rất nhiều những tâm huyết cũng như là công sức, thời gian để tổ chức ra một chương trình như này cho các cháu. Mình rất là cảm ơn các cô chú và hy vọng rằng sẽ có nhiều những cái chương trình như này hơn để cho các các cháu um, có được một sân chơi vô cùng ý nghĩa. Vâng, cảm ơn chị. À, nhân dịp đầu năm thì chị có lời chúc gì dành cho mọi người không? À, nhân dịp đầu năm mới mình mong muốn rằng ờ, ờ, bởi vì thế giới bây giờ có rất nhiều những cái những những những cái điều mà nó không nó xảy ra không không được như ý và trong năm mới mình hy vọng rằng mọi sự uh, thuận lợi và tất cả chúng ta đều mạnh khỏe này hạnh phúc này và quan trọng hơn nhất đó là chúng ta có thể uh, hiểu được các giá trị chân thiện nhẫn mà các học viên pháp luật đại pháp mang đến cho chúng ta. cảm ơn chị rất nhiều ạ.